Tất cả bắt đầu từ một con chip. Con chip chứa đựng cả công nghệ hàng đầu thế giới, kết hợp với kỹ thuật và thiết kế vượt trội của Samsung. Công nghệ ấy trở thành những sản phẩm độc đáo, khơi dậy nguồn cảm hứng, thi vị hóa cảm xúc. Đó chính là bản sắc của Samsung, thể hiện trong mỗi sản phẩm mà chúng tôi sáng tạo, cảm nhận sức mạnh từ bên trong. Samsung